Thiếu gia Cậu mau đi nhận lỗi với lão gia đi Sau này đừng đánh cược nữa Lão gia ông Còn có tâm trạng để đi đánh cược sao Chạy ngược chạy xuôi Không bằng đặt cược Đám sát dụng này có gì mà đáng tiền chứ Còn gia phong thanh gia ta Xem ra đã bị hủy hoại trong tay con rồi Chỗ bình khí này Buổi chiều phải chuyển đi rồi Bộ xác ta bảo con làm đâu Cha đừng đánh con Con Bộ xác con đã làm xong rồi Lão gia những mũ sắt mà thiếu gia làm Có thể sánh với lão gia làm đó ờ, Còn có cái bể kia Cũng là do thiếu gia sửa Sức gió mạnh hơn rất nhiều Tiết kiệm sức lực ừ. Cho lên xe Thắng rồi Lấy đi, lấy đi Lấy đi, người lấy đi Đúng đó Người không lấy được chứ gì Không lấy được đúng không

tình ranh này Đi Lão gia Nào nào nào nào Phát tài phát tài đây Nào nào nào Nhanh lên Đặt Nào nào phát tài Phát tài phát tài Mau đặt đi Phát tài Nào nào Mở bài Lại thua rồi Lại lại lại nào Làm gì vậy? Tránh ra, tên giải Thiếu gia, thiếu gia Lão gia, ông đừng đánh mà Gián trước tôi thắng đó Các người đừng có chơi gián đó Tên ranh này con Sẽ không đâu Con đưa hàng đến biên giới cùng quản gia đi Biên giới Vậy cũng phải mất 4 năm ngày Con không đi Con Lão gia lão gia Đi thôi đi thôi Cậu ít nói vài câu đi Lão gia yên tâm Chúng tôi đi đây Thành Long, nếu trên đường con mà chơi đánh bạc, làm lỡ đại sự, theo luật sẽ xử trảm đó. Kim bổ đầu Đi ờ, trại dạ. thang Gần đây chế tạo vũ khí Thực sự đã vất giả rồi Tại hạ vụng bệnh viên đại nhân. Đến mời tri đại thang đến dự tiệc Đây là chuyện hạ quan nên làm Còn chuyện dự tiệc Tôi thấy không cần đâu Mời cơm là chuyện nhỏ Chủ yếu là Chủ yếu là tri đại nhân mới có được mấy đại đao tay giật Ông ấy muốn so với bảo kiếm của các hạ Đại đao tay giật Tôi đã nói xong lông kiếm của ông không có thực Nhưng tri phủ đại nhân Lại không tin Đợi đã Tôi đi cùng cậu Tri ừ, Đại Thang Uống rượu đi Được Nào đại nhân Được Rèn vũ khí thông thường Đã rất giỏi rồi Chắc hẳn bảo kiếm của ngươi Trong dân gian Rất hiếm thấy Vậy tôi sẽ thử Đại đao tây dực ở đâu Nhưng rồi Lại Thật là một thanh kiếm tốt đau uống rượu Tri Đại Thang Vậy chúng ta nói Về lai lịch bảo vật này của ngươi đi Mười năm trước tôi từng cứu một thương nhân Cậu ấy thoi thóp trên đường Tôi đã đưa cậu ấy về nhà chăm sóc Nhưng đáng tiếc Bệnh tình nghiêm trọng Ba tháng sau không qua khỏi mà qua đời Lúc trước khi chết, cậu ấy giao cho tôi một cái rương gỗ đỏ nhỏ. Lần này đi tay Dực dạng dậm, có một nước Ba Tư. Bọn họ biết rèn một loại binh khí. Từ chế thượng đẳng có thể chém thắt như bùng. Bí mật đều ở trong cái rương này. Sau khi làm hậu sự cho cậu ấy xong, tôi liền mở cái rương ra. Bên trong có một mảnh thép Ba Tư. Tôi liền mang nó đi rèn thành song long kiếm. Quả nhiên như cậu ấy nói Rất sắc bén Thật không dám giấu Tri Đại Thăng Lão Phu đang thu thập một loại lễ vật sinh thần để gửi lên kinh thành. Mà thanh bảo kiếm này của ngươi lại là bảo vật ngàn năm hiếm có. Không biết Tri Đại Thang có thể bỏ niềm yêu thích này của mình không? Giá, <laughs> dạ, ngươi cứ nói. Cái này khó mà nghe theo. Tại hạ cũng nghe nói rằng Kim Bổ Đầu có nhắc đến đại nhân mới có mấy thanh đao của tay dực nên tôi mới mang song kiếm đến đây Nếu không sẽ không tùy tiện mang ra <laughs> Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi Lão Phu làm quan một vương Sao có thể cướp bảo vật của người khác chứ <laughs> Nào rót rượu à? Nào đều muốn ăn lên đi Dạ đại nhân Tri đại thang Hôm nay chúng ta không say Không về Mấy ngày sau Cha Chúng con về rồi Lão gia Sao gọi thân mật vậy Không phải là gây quả rồi chứ Không đâu Không phải không phải đâu Lão gia Lần này ra ngoài Thiếu gia biểu hiện rất tốt à, Nếu không có cậu ấy Thì tôi đã gặp rắc rối lớn rồi Ông đừng nói giúp nó nữa Không có đâu Thiếu gia thực sự đã hiểu chuyện rồi Cảm ơn cha Cảm ơn lão gia Còn nhiên tiền ta mượn ông Sau khi thắng tôi trả lại cho ông Có tiền lời nữa Con đứng lại cho ta Nó lại lấy mất tiền của ông rồi Không sao Không sao Ông đến sống bạc rồi nói về đây cho ta Tôi có lời nói với nó Bánh nướng mới ra lò Bánh nướng đây Bánh nướng thơm ngon đây Không hay rồi Nhà tri đại trái rồi Cháy rồi, cháy rồi Mau cứu hỏa đi, mau lên Cháy rồi, cháy rồi Mau cứu hỏa đi Mọi người mau cứu hỏa đi Cháy rồi Mau cứu hỏa đi Mau cứu hỏa đi Mau cứu hỏa đi Mau cứu hỏa đi Mau lên, qua đây Thắng rồi Lại lại nào Thiếu gia, thiếu gia, đặt cược, đặt cược Mau về thôi, nếu không lão gia mắng đó Xong bà khi chiến trường làm gì có chuyện bỏ ngang giữa chừng chứ Nào nào lại đây lại đây Hôm nay phải khiến các ngươi thua sạch mới được Lại nào Nào nào Thanh Long Nhà cậu trái rồi Nhà cậu mới trái đó Thật đó Mã Lục nhìn thấy đầu tiên đó Nhà cậu trái rồi Cha cậu cũng qua đời rồi Bộ khoái đang tìm cậu đó Mau đi thôi 知道啊，怎么了、啊？老爷子，mau nhìn xem xảy ra chuyện gì rồi chết người rồi sao lại xảy ra rừng cháy lớn như vậy chứ khám nghiệm tử thi cậu xem đi sao lại có án mạng như vậy chứ sao có thể bị thiêu chết như vậy được ai đến trước là tôi tôi nhìn thấy nhà tri đại thang cháy liền mang xô nước cứu Kết quả khi vào sân, đều nhìn thấy ông ấy nằm ở đó rồi. Dân làng đều có thể làm chứng. Đúng, đúng, đúng. Chúng tôi có thể làm chứng. Cha tôi sao vậy? Cha! Lão gia! Cha! Lão gia! Sao lại thế này chứ? Lão gia! Thai công tử, là do tai nạn không phải do người gây ra. Cha! Mọi người đều nhìn thấy, cái trại sụp xuống ngoài ý muốn. Cột gỗ chống nhà đã sập dở đầu cha cậu Dẫn đến cái chết thực sự là tai nạn bất ngờ Không thể nào Trước khi tôi ra ngoài ông ấy vẫn còn rất tốt Không thể nào Cứu hỏa Mau cứu hỏa đi Cứu hỏa Thằng công tử Người chết không thể sống lại Xin bớt đau buồn Thời tiết đóng bức Cậu mau lo liệu hậu sự đi Không thể nào Không thể nào Không thể nào Dạ. Cha Nếu con ở nhà Thì sẽ không xảy ra chuyện này Đánh bạc, đánh bạc, đánh bạc Thiếu cha Cậu cũng đừng quá buồn Sau này cậu đừng có đi đánh bạc nữa Cậu hãy gánh giác tổ nghiệp mà cha cậu để lại đi Như vậy là được rồi Thu dọn những thứ Mà cha tôi đã dùng Nệm chăn, quần áo bốn mùa Đều tốt hết cho ông ấy đi Được được ờ. Cha tôi coi sông lông kiếm như tính mạng Chi bằng hãy bồi tán theo cha tôi đi ờ. Được Sao trong hộp kiếm lại có nhiều tiền như vậy chứ Có phải đó là tiền lão gia nhiều năm tích góp không Tôi ngày ngày đánh bạc Nơi để tiền trong nhà tôi đều tìm qua Tuyệt đối không thể có nhiều tiền như vậy được Viên dạ. An Phủ Có khi nào Viên dạ, An Phủ được thưởng tiền không? Vậy cũng quá nhiều rồi Đúng vậy Thiếu chủ bớt à? buồn Viên đại dân khi biết Cũng rất buồn Vốn muốn đích thân đến thăm Nhưng đột nhiên phong hàng Cho nên Đặc biệt phái ta đến Thắp nén nhang cho tri đại tăng Thể hiện tình đồng liêu Làm phiền đại nhân rồi Ghi bổ đầu Bên này mời ngồi Còn một chuyện nữa Mấy ngày trước Định Tôn có đến phủ nhà uống rượu Nghe viên đại dân đặc biệt thích đao kiếm Nên đã tặng xong lông kiếm Đại dân nhà ta nhân nghĩa Không chịu lấy mất đồ yêu thích của người khác Sau đó được ta khuyên Không thể làm mất ý tốt của tri đại tăng Nên mới miễn cưỡng đồng ý Nhưng mà Viên đại dân hy vọng lệnh tôn Có thể nhận trăm lượng hoàng kim Ông ấy mới chịu nhận kiếm Chắc hẳn định tôn đã đem Hoàng Kim về nhà rồi. Hôm nay ta phụng mệnh viên đại nhân Ngoài đến thăm hỏi ra dạ, Rồi tiện lấy luôn kiếm Cha tôi cũng thật kỳ lạ Tiền cũng nhận rồi Sao còn mang kiếm về làm gì chứ Đại nhân nhà tôi là một người si kiếm Nhận định danh kiếm thiên hạ Đều là tinh tú trên trời Mang theo tiên khí Cần phải tắm rửa Sau ba ngày mới có thể mang về nhà Cho nên rõ Kỳ bộ đầu, đi nhé, đại nhân đi nhé, cáo từ Cha tôi coi kiếm như mạng sống của mình Ngày thường còn không muốn cho người khác nhìn thấy Sao có thể tùy tiện tặng cho người khác được chứ Tuyệt đối không thể nào Lão gia là một người thẳng tính Nếu là bị ép Vậy mặt nhất định sẽ sụt xuống Nhưng hôm đó chúng ta trở về Không nhìn ra có bất thường nào cả Vở kịch này Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng Đã đến trưa rồi Ông ra đầu ngõ mua vài cái bánh nướng đi Mẹ Lục bán bánh nướng đó Đã mấy ngày không bán rồi Cậu ấy đã bán ở chỗ đó mấy năm rồi Không quản trời mưa gió Từ lúc nào cậu ấy không đến bán ở đó nữa vậy Hình như Chính là ngày lão gia xảy ra chuyện Không đúng Tôi đi tìm cậu ấy Bảo vật Quả nhiên là bảo vật Chúc mừng tri phủ đại nhân Sau khi cháy Không có người nào nhìn thấy chứ Không có Ở ngõ có một người bán hàng đang hô cứu quả Còn nói với tôi nữa Có điều Hình như hắn không chú ý lắm đến tôi Cẩn thận vẫn hơn Tưởng nhân hiểu rồi Xem ra thực sự có chuyện rồi Cậu biết cha tôi làm sao chết không Tôi làm sao mà biết được Vì cha tôi qua đời Cậu chạy làm gì Chẳng lẽ có liên quan tới cậu Đừng nói bừa Sao có thể liên quan tới tôi chứ Cậu biết gì thì hãy nói ra đi Tôi sẽ không làm khó cậu Nếu tôi mà nói Không những không thể ở đại diện An Phủ nữa Mà đến mạng cũng mất luôn Đối phương hình như là quan sai Chắc là bộ khoái ừ. Có cầm đao Cậu nói rõ đi Tôi cho cậu 20 lượng bạc tiền lộ phí Bạn người quan trọng 20 lượng bạc không đủ Tôi muốn 50 lượng Tên nhãi này Cần tiền không cần mạng Được Tôi sẽ đi lấy cho cậu Tốt nhất là nhanh đến đó Đừng để tôi đổi chủ ý đó Thiếu chủ, xin bớt đau buồn Hóa ra là vậy Có thích khách Trên nóc nhà có thích khách Mau bên này Mau chạy Đứng lại Nhanh bên này bên này Đứng lại Đứng lại Bên này bên này Đứng lại Oan có đầu nợ có chủ Hôm nay chúng tôi đến là nhắm vào hòa viên kia Ai dám cản đường thì lên đường cùng hắn luôn Nói Lão tặc đang ở đâu Nói Ở phòng đó Đi Có thích khách Yeah. Đứng lại Đứng lại Đừng đuổi nữa Mà đi bảo vệ đại nhân rõ Đại nhân, ngài bị thương rồi một lũ vô dụng Còn nhìn gì nữa Không mau đuổi theo đi Rõ đại nhân Mau đi Rõ nhanh Tiếp tục lục soát phía trước Rõ Bên kia Ở bên đó Mau đuổi theo Ai dạ. vậy Ai vậy Bắt cô ta lại Ở bên đó Bác thích khách Đừng để thấy cách chạy mất Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa Bác thích khách Mở cửa, mau mở cửa Mau mở cửa Mau mở cửa cho ta Mở cửa Tới rồi, tới rồi đây Sao không mở cửa Có phải đang che giấu tội phạm không Tiểu nhân vừa mới ngủ Nên mới đến muộn Không được vô lễ Đây là công tử của tri trại thang Các người không được vô lễ Thang công tử Chúng tôi phụ mệnh lục soát Tội phạm hành thích tri phủ đại nhân Vừa nãy cô ta chạy vào con đường này Liền biến mất Kim bổ đầu Ngài cứ việc lục soát Vậy đắc tội rồi Lục soát rõ Đại nhân không có Nào bên này. Đến bên đó tìm đi Không có không có Không có Không có Ta đã nói các người hòa mắt Sao tội phạm có thể ở trong này được chứ Đại nhân Đại nhân Có người đang chạy đến bên bờ đê Mau đi Làm phiền thay công tử nghỉ ngơi rồi Đại nhân, chúng tôi điều tra rồi. Đám người này đến từ Thạch Qua Thôn. Có 5 nam và một nữ. Kế điều hổ ly sơn của 5 nam đó để dụ thu hút hộ vệ. Sau đó bị chúng tôi giết hai người. Chạy mất ba người. Người nữ đó là dụng sơ hở để hành thích đại nhân, là người có võ công cao nhất trong đám bọn họ, tên Lý Hạnh Di. Nhiều lúc chúng tôi đuổi tới trong trấn, thì của ta liền biến mất. Ai chứa à, chánh thích khách à? Chính là chống đối ta ba nam một nữ còn lại tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát rõ Cô tỉnh rồi Cậu là ai? Nhỏ tiếng thôi Bên ngoài của người của quan phủ Đang dây bắt cô khắp nơi đó Đây là đâu? Đây là hầm già tôi Chuyên dùng để làm binh khí vào mùa hè Đa tạ đại ca tương cứu Không có gì Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi Nghe nói cô đâm viên tri phủ một kiếm Trong tay hắn có thanh đao bảo kiếm Hắn đã chặt đứt vũ khí của tôi Nếu không tôi đã lấy được mạng của hắn rồi Vậy tại sao cô phải hành thích hắn Và dạ, chúng tôi ở Thạch Oa Thôn Tên cẩu quan này vì để thu gom đá hoa cương Đã cưỡng ghép dân làng lên núi đào đá Đã chết rất nhiều người Trong đó có cha tôi Không biết mấy huynh đệ đi theo tôi đến đây Đã chạy thoát chưa Mở cửa, mở cửa Cậu báo quan, nhanh không thể ở đây được nữa rồi Mà đi theo tôi ra ngoài Mà đi thôi Mở cửa Mở cửa Kiểm tra Mau mở cửa Mau vào trong Còn không mở cửa chúng tôi xong vào đó Đi đầu thai à Sao gấp gáp vậy chứ Ba ngày ban mặt đóng cửa làm gì chứ Có chuyện gì vậy Hôm nay tôi đã nói với các cậu rồi Nói chuyện than công tử Phải từ tốn Thang công tử Thật ngại quá Phía trên vừa hạ lệnh Phải kiểm tra lại con đường này Tôi thấy tàn gia nhiều đời trung lương Sao có thể chứa chấp tội phạm được chứ Hay là Tôi thấy hay là thôi vậy Đừng đừng đừng Tôi sao có thể làm khó kim bổ đầu chứ Vậy xin Đắc tội rồi Lục soát thoải mái Lục soát thoải mái Ở đây có một căn hầm mà đi xuống xem Phía dưới không có ai Đến bên kia tìm Lý Hạnh Di này à. Thật có bản lĩnh Một con đương đã bị trọng thương Mười mấy người đuổi theo cả đêm còn để cô ta chạy thoát không có tung tích nào Cái thùng thổi gió này à? của cậu to thật đó Dùng cả một cây bách Để làm đó Đồ tốt Tiếng gió thông thuận Sức gió lại lớn Phải nói về binh khí này Nếu không có thuận thuận gió tốt Thì sẽ không rèn được binh khí tốt Xem ra kim mẫu đầu cũng rất rành nghề trong việc rèn sắt đó Đại nhân, không có người Cậu làm việc đi Tôi có việc phải làm Đi Không tiện nhé Mau ra đây đi theo tôi nhà tôi không an toàn nữa rồi. Đi. Hạnh Nhi chỗ này đủ cho cô ăn nửa tháng đó vì nãy nô bọc về tôi từ trong thành trở về Đưa cho tôi cái này Cái gì vậy? Viên An Phụ ở biên giới Là trấn quan trọng bao quanh kinh đô Có hứng thú với bảo kiếm thanh đao Hiện nay bản tri phủ tưởng lớn Cho những người có tay nghề giỏi khắp bốn phương Có thể rèn được thần binh lợi khí Góp phần bảo vệ quốc gia khỏi tặc quại xâm Tri phủ Viên An Viên Thủ Sơ, Đây là một cơ hội tôi phải đi ứng thử Huynh có ý gì chứ Không giấu gì cô Thanh kiếm làm cô bị thương Chính là thanh kiếm của nhà ta Cái gì Thanh kiếm đó là huynh rèn cho hắn sao Nói chính xác thì Hắn sai sát thủ giết cha ta Sau đó cướp lấy thanh kiếm Nói như vậy Huynh cũng có mối thù không đội trời chung với hắn Có thể nói như vậy Nhưng mà Hắn đã làm cách nào để cha ta ký vào khí ước bán kiếm thì ta vẫn chưa rõ Ta đang muốn trà trộn vào phủ để điều tra chuyện này Đây không phải là cơ hội tốt rồi sao Đại nhân 这个肯定不错。Bắt đầu đi. Trẻ người non dạ không làm tốt được công việc 这是你多卖力啊！你看你，你看你，你看你，太厉害了！哎哎哎！啊啊！都不怕风雨。哎，是啊，不管是虫子，还是草。

Rất tốt Thật sự rất tốt Được được được Tôi thích thanh này Cái này tốt hơn cái kia Sao lại nhỏ như vậy chứ Cái kia sao lại nhỏ như vậy chứ Nhỏ như vậy sao Quá nhỏ rồi Thanh Long Thanh đao nhỏ này của ngươi Dùng để trộm mộ hả Tại sao chứ bởi vì nó đen tới mức không nhìn thấy được vào buổi tối Tránh bị ánh răng phản xạ Làm bộ lộ vị trí của kẻ trộm đó Mời các chị trình diễn Để mọi người mở mang tầm mắt Được Đồ tốt Kiếm tốt, tốt, rất tốt Tốt Kiếm tốt Rất tốt Cái này tốt Kiếm tốt, rất tốt Thành sao tốt hơn thành trước Thành sao tuyệt hơn thành trước Đây sao mà so với người khác được chứ Tốt Tốt, tốt Thanh ờ. Long, đại nhân Thanh trục thủ này có tên không? Bản đại nhân Tiểu nhân vừa mới rèn ra Vẫn chưa có tên Chi bằng tri phủ đại à? nhân Ban tên à? cho nó đi Ta thấy toàn thân nó đen sẫm Ban đêm có mà phát giác ra được Vậy cứ gọi Nó là ám tiễn đi Thường đâm chẳng dễ tranh Ám tiện khó phòng Quá hay đại nhân Thành Long Ta hỏi ngươi lần nữa Nếu ngươi đã có thể rèn ra chủ thủ như vậy Ta nghĩ ngươi nhất định có thể dùng nguyên liệu giống nhau Để rèn ra một trường kiếm chứ Thật khổ tệ đại nhân Là nguyên liệu này chỉ có thể rèn ra loại ngắn thôi Một khi rèn thành kiếm thì sẽ dễ bị gãy Cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao tiểu nhân rèn ra chủ thủ thôi Kết quả cuối cùng Đợi sau khi viên đại dân nghỉ ngơi xong Sẽ công bố kết quả Tên tiểu tử này Quả nhiên đạt được dân truyền từ gia hắn Chỉ là Sức lửa vẫn chưa đủ Đại nhân Chúng ta không thể giữ hắn trong phủ Lỡ như hắn biết được chân tướng Nhưng lại giả ngốc Tắm ngậm tầm ngầm Giết voi thì sẽ vô cùng nguy hiểm một tên nhãi 18-19 tuổi Có thể có lòng dạ sâu như vậy sao Không thể nào Đừng thấy hắn còn nhỏ Nhưng vừa nãy Hắn đánh bại được ba sư phụ Những điều người nói Không phải ta chưa từng nghĩ đến Nhưng nếu hắn có thể tiến thêm bước nữa Liên tục rèn ra Bảo kiếm giống như thanh lồng kiếm Thì ta không phải lo về chuyện sinh thần sao Vậy Sẽ nghe theo ý của đại nhân ừ. Ta cũng nghe theo lời khuyên của ngươi Là không cho hắn vào phủ Để hắn rèn tại nhà Làm xong thì mang đến như vậy Không phải là tốt rồi sao Đi đi Rõ ừ, Đợi đã Người để thanh ám tiễn này Thêm vào sinh thực cương đi lập tức dừng lên cho à? Thái Đại Nhân Rõ à? Đại Nhân Thiếu gia về rồi Tiền thưởng của quan phủ Bọn họ không cho ta vào phủ Rèn binh khí tại nhà không được vào phủ Như vậy cũng tốt Vậy mỗi ngày tôi đều có thể ở bên cạnh cậu Tên họ Kim nó nói Trước khi cha ta xảy ra chuyện Đã từng tham gia yến tiệc tại tri phủ chúng ta muốn sau khi vào phủ Sẽ tìm cơ hội điều tra chân tướng Quả nhiên bọn họ có thật Mới để ta rèn ở tại nhà Bước tiếp theo ta phải làm sao đây Thang đại ca có nhà không Thang đại ca Chỉ đợi cậu nữa thôi đó Mau cho chúng tôi xem ngân lượng quân phủ thưởng cho đi Cút cút cút đi Nhà chúng tôi không có tiền Sao lại không có tiền chứ Không phải ông đang đeo trên lưng đó thôi Đúng đó Vừa nãy chúng tôi nhìn thấy kim bộ đầu ở đầu ngõ Xem ra Trang đại ca phát tài rồi có được kim bổ đầu đích thân hộ tống nữa Đúng đó, đúng vậy Đám nhãi các cậu, cả ngày chẳng làm gì ra hồn Ăn hết rồi đánh bạc Đi đi đi đi, đi Hôm nay chúng ta đánh hết chán thì thôi Hôm nay tôi rất đỏ Các cậu đừng để thua hết đó nhé thiếu gia, tôi đừng quên những lời cậu đã nói Với lão gia tại linh đường đó Lần này tôi sắp thắng rồi Xem dẫn may đi Đặt đi, nhìn đi Vẫn là tham gia hào sản Đặt cược nhiều như vậy Tiền gì cũng là của chúng ta Huynh thấy cậu ta mấy lần Đã thua mất mấy trăm lượng rồi Chuyên tâm vào bài của mình đi Cẩn thận thu sạch đó Ai thua còn chưa biết đâu Ông chủ tiền ra tháng này Tôi bao hết Được Mở bài Được Mở Lại thua rồi Kim bổ đầu Không vào chơi mấy gián sao Vào chơi vài gián đi nào vào đây Để hôm khác Tối nay ta phải đi tuần tra Thành ờ, Long Gần đây cậu xui thật Thua gần nửa tháng rồi Tôi thấy tiền trà này vẫn là tôi trả thì hơn Không sao Lấy giấy bút ra đây Tôi thế chấp cả cửa hàng truyện sắt Thế chấp cửa hàng Cậu điên rồi hả? Thế chấp cửa hàng thì cậu ăn cái gì? Cửa hàng là cái gì chứ? Tôi có thể chấp cả nhà cửa. Nếu thua, tôi sẽ ngủ ở ngoài miếu. Thế chấp à? à. Được, lấy giấy bút ra đây. Được, Thanh công tứ chấp nhà rồi Thật sự giết rồi kìa Chơi thật đó Đào, mọi người nhìn kỹ vào Thang công tử thế chấp nhà cửa rồi Đại nhân Đại nhân Sao vậy? Chúc mừng đại nhân Thanh chuyện đó đã được đưa tới Kinh Sư Thái Thái Sư rất khen ngợi Còn phái Trịnh Du Hầu Đến đây lấy thêm Trịnh Du Hầu Tối nay sẽ đến nơi Được Bên thang lòng đó sao rồi Hắn Hắn ta đúng là một kẻ vô dụng Ngày nào cũng đánh bạc Đã thua hết sạch gia sản rồi Bây giờ đang ở miếu thủ địa Tôi thấy Hắn không thể trèn ra được một thánh nào cả Bản quan còn tưởng hắn thực sự có bản lĩnh chứ. Thật không ngờ, hắn cũng chỉ là một thứ không ra gì. Đi, mau gọi hắn đến đây, đại nhân. Thang Long uống đến say bềm, đến đây tỉnh tội. Ta còn chưa đi, mà hắn đã tới rồi. Chậm thôi. Đi bên này, nào. Đại à. nhân, Thăng Long ừ. Ngươi làm lỡ việc Đáng tội gì Dân Tiểu dân đáng chết Tôi nợ tiền đánh bạc Nên đã thế chấp nhà cửa rồi Bây giờ có muốn đánh Cũng không được nữa rồi Ngươi đây là đến Để bắt chẹt bản quan sao Không không không Cho tôi một ngàn lá gan tôi cũng không dám Tiểu nhân đến đây để tỉnh tội với đại nhân Và dạ, xin đại nhân chút ngân lượng Tiểu nhân sẽ mua thêm đồ để rèn ám tiễn Nếu ngươi lại đi đánh bạc nữa thì sao? Vậy tiểu nhân sẽ tự chặt một ngón tay Nhưng đại nhân, nếu ngón tay mà đứt rồi Thì sẽ không rèn được binh khí nữa Nếu ngươi lại làm lỡ việc lớn Thì ngươi tự chặt đầu cũng không bù được Được được được Tạng đại nhân đi đi đi Tạng đại nhân theo tôi đến kho lấy ngân lượng Đi đi đi Hạnh Nhi Hạnh Nhi Hạnh Nhi Hạnh Nhi Cô muốn làm gì Tối nay Diêm Tri Phủ sẽ mở tiệc tại việt Tiên Lầu. Tôi thấy đây là cơ hội tốt. Đàm liêu, sáu người các cô cùng hành động cũng không thành công. Bây giờ chỉ còn lại mình cô. Vết thư của cô vẫn chưa khỏi hẳn nữa. Có rất nhiều hậu vệ, hậu vệ đều ở dưới lầu. Trên lầu sẽ có cơ hội. Đúng rồi, nếu Huynh không có cơ hội vào phủ, chỉ bằng hãy cùng tôi đi hành tích đi. Không phải tôi sợ chết. Mà là tôi muốn ra rõ chuyện này rồi mới hành động. Tôi cần một chút thời gian, không sao. Huynh không đi, tôi cũng sẽ đi. Mối thù giết cha tôi nhất định phải báo Bất luận là thành hay bại Nơi này tôi sẽ không quay lại nữa Từ biệt tại đây Hạnh Nhi Hạnh Nhi Thành công tử Cậu muốn đi đâu vậy Hai ngày này vận may tốt Đang muốn ra ngoài đánh giày dáng à. Viên đại dân bảo tôi đến mời cậu đến tham gia yến tiệc Dược tiên lầu Bây giờ đi luôn <laughs> Như hầu đại nhân mời Nào Nào Đại nhân ăn đi Ăn đi à. Mời mời Mời. Du hầu đại nhân, nào. Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn đi. Có thích khách. Bảo vệ đại nhân, bảo vệ đại nhân. Nhanh lên, nhanh lên, mau mau Không hay rồi Bao lên trên đi Yeah. Đừng để cô ta chạy Mau đuổi theo Đứng lại Thức khách chạy về phía này rồi Bên kia Mau đuổi theo Nhanh Mau lên Đứng lại Mau đuổi theo Mau Dừng Quay lại Đi bên này Mau Hạnh Nhi Cô sao rồi Tôi không xong rồi Quỳnh mau thả tôi xuống đi Đừng nói bậy Bọn họ sắp đuổi tới nơi rồi Dù sao tôi cũng là kẻ sắp chết Chỉ bằng Quỳnh cầm đầu của tôi đi lãnh thưởng Còn giành được sự tín nhiệm của bọn chúng nữa Như vậy có thể thực hiện được kế hoạch của Quỳnh rồi Cô im miệng đi Thanh Long tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gây tiền như vậy đâu Mau Bên đó có người Đi, qua bên đó xem Người là ai Tại sao lại bán mạng cho tên cẩu hoàng đó Đừng giả chết nữa Mau đứng lên đi Thật to gan còn dám hành thích Đứng lên Đừng có chết nữa Đứng lên Đại nhân Bẩm báo đại nhân chính là của ta Cô ta chết rồi sao Chết rồi Tốt Ai đã giết ả Là khai công tử tốt. Mời. Ngưu à. hầu đại nhân, vậy đây chính là tri trại mới, Thanh Long. Tiểu nhân có tài đức gì mà ngưu hầu đại nhân phải đến đón chứ? Ngươi còn chưa biết sao Bây giờ ngươi là một người được tin cậy nhất đó Từ nhỏ đến lớn trong căn phòng này Ai cũng không bằng ngươi Trọng lượng của ngươi trong lòng Thái Thái Sư rất lớn đó à. <laughs> Tiểu nhân vẫn không nổi Cửa hàng trèn sắt của ngươi ở đâu Dẫn ta đi xem xem Cái này Tạm thời tiểu nhân Đang ở miếu thổ địa ừ. Tri phủ Thang Long tuy còn trẻ Nhưng đã được Thái Thái Sư coi trọng Như đãi ngộ với trưởng cột của quốc gia như vậy sao Ở trong ngôi miếu nát Cậu ấy sao có thể chuyên tâm rèn ra được binh khí tốt chứ Ngày mai Chuẩn bị thêm một chiếc xe Mời thang tri trại Theo ta lên kinh Dạ dạ Thang tri trại Cậu theo ta lên kinh Thái Thái Sư sẽ ban cho cậu quan ngũ phẩm. như vậy, cậu có thể ở Kinh Thành chuyên tâm rèn ám tiễn rồi. Ý người thế nào? Chúc mừng thang tri trại thằng trước. Đại nhân, gia phụ qua đời chưa được một tháng. Dựa theo tổ huấn nhà họ Thang, là con cái phải giữ một cha mẹ ba năm. Sao tại hạ có thể đi xa làm quan chứ? Xin đại nhân hãy thứ tội cho tiểu nhân à, Hóa ra là như vậy Vậy ta sẽ ở lại dân An Phủ thêm một thời gian nữa Đợi ngươi đại công cáo thành Ta sẽ mang bảo vật Về kinh phụng mệnh Đại nhân yên tâm Tôi sẽ lập tức dọn dẹp một căn phòng Trong phủ nhà này cho Thăng Long vào ở để cậu ấy chuyên tâm rèn binh lợi khí. Mang cái gì qua đây, nào nào, nhanh lên nhanh lên. Lấy qua đây, lấy qua đây, được. Nhanh lên nhanh lên, nhanh lên, các anh em, tôi đến đây, thang công tử, cậu đến rồi. Thang công tử, bây giờ cậu làm quan rồi, cậu muốn ăn món gì, cậu có việc nói, chúng tôi sẽ mang tới cho cậu ngay. Chỗ phòng bếp này chịu khói oi bức, không phải là chỗ khách quý như cậu đến đâu. Đúng đó, Chúng ta là những người cùng ngành, cùng ngành. Các cậu nghĩ xem, chỗ rèn sắt của tôi không phải cũng nhiều khói oi bức sao? Vậy cũng đúng, có thùng đồ giá trời lực, độ nóng còn cao hơn chỗ cậu nữa đó. Đúng vậy, đúng đó. Các anh em, là như vậy. Lấy vò rượu này, cùng cưỡng với tôi một dáng đi. Các cậu cũng biết, Thanh Long tôi là một tên nát cờ bạc. Một ngày mà không đánh bạc, thì tôi cứ ngứa ngáy. thay công tử, Chúng tôi là hạ nhân Chỉ có chút tiền thôi Sao dám chơi cùng cậu chứ Đúng đó Không có tiền Các cậu thua Thì uống rượu Tôi thua Sẽ trả dạ. tiền Thế nào Tạ ơn Thái công tử Nào nào nào Đa tạ đa tạ Ngồi ngồi ngồi đi Đa tạ đa tạ Đa tạ Thái công tử bắt đầu thôi Một hai ba Đi Kim Bổ đâu Tiểu tử đó vào phổn gia cũng được mấy ngày rồi Có chỗ nào đáng nghi không? Không có Hắn ngày ngày đều uống rượu đánh bạc với hạ nhân Ngựa quen đường cũ Lúc không đánh cược Thì ngày đêm nghiên cứu kỹ thuật rèn sắt Giống như ma vậy Nhà cậu cũng rèn sắt nhiều đời Cho nên tôi mới cử cậu đi làm trợ thủ cho hắn đây là cơ hội cho cậu lập công đó. Nhớ giám sát hắn kỹ cho tôi. Rõ. Bắt thức khách Đừng để á chạy Bắt bọn chúng Mau đuổi theo Hạnh Nhi Tôi sẽ nghĩ cách cô xông ra ngoài Không được Bên này Nhanh đuổi theo Chỗ này đã bị bao dây rồi Tôi bị mất máu quá nhiều Không thể chạy được nữa Dù sao cũng sẽ chết vì tôi sẽ liều mạng với chúng Quay lại Nếu như chết hết Thì ai sẽ báo thù chứ Nghe kỹ đi Quên mượn thi thể của tôi Để lập công Ở bên cạnh bọn họ Cũng dễ tìm được cơ hội tốt nhất Để báo thù cho cha Quynh Cũng là để báo thù cho tôi nữa Hạnh Nhi Chuyện đó không được Nếu Quynh không nghe lời tôi thì cái chết của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả Thanh Long Nhờ cả vào huynh đó Nắm Chặt kiếm Hạnh Nhi Cô sẽ không chết oan đâu Tôi nhất định sẽ báo thù cho cô Tri Đại Thang Viên tri phủ sai tôi mang cho cậu chút đồ ăn Cậu thưởng cho cậu một giò rượu ngon nữa Được Hôm nay có rượu ngon Chúng ta cùng uống đi Có gì mà không được chứ Nào Hà Xuân nào Cậu cũng nghỉ ngơi chút đi Ra đây cùng uống Được Chúng ta cứ uống thế này cũng không vui Hay là Ai thua thì người đó uống Được được được nào Nào nào nào Tiếp tục uống Nào Hà Xuyên dậy đi Tôi không được nữa rồi Tiểu tử Tử lượng cũng kém quá rồi đó Mới uống có vài chén mà đã say rồi Rượu này ngon quá Nghe cha tôi nói Lúc tri phủ mời ông ấy đến dự tiệc, bên rượu đó là thứ rượu ngon nhất mà cả đời ông ấy chưa từng được uống bao giờ, khiến ông ấy ký vào khế ước lúc nào, cũng quên luôn rồi. Tủ lượng của cha cậu kém xa cậu, đừng nói dốc. Chẳng lẽ lúc đó cậu cũng ở đó? Tiệc rượu hôm đó, chính tôi là người hầu hạ. Cha cậu thật sự kém, mới uống được mấy chén. Liền đi không nổi rồi Đúng thật là Chậm thôi, chậm thôi Nào, đặt ở đây Chậm thôi, đừng để thức đi trại Vậy lúc cái cây ứ Ông ấy có tỉnh không Cha cậu say thành bộ dạng như vậy Sao có thể tỉnh lại chứ Hóa ra là như vậy Viên cửu quan Muốn nợ này Người nhất định phải trả Lại thua rồi Nào nào nào tiếp tục tiếp tục Lại nào lại nào tiếp tục Lại nào lại nào Để tôi Tôi rồi Tôi rồi lần này coi như tôi rồi mình phải làm sao đây Làm sao đây Tôi rồi Tôi rồi tôi rồi Sao vậy Quản gia đưa cho tôi 50 lượng bạc Nhưng tôi lại tu hết rồi Ông ấy bảo tôi đến Tây Sơn lấy thang Lần này tôi phải làm sao đây Gan cậu cũng to thật đó Nếu để tri phủ biết Sẽ lột da của cậu Thằng công tử Tôi phải làm thế nào Thực ra cậu có một bí mật có thể bán cho tôi Sao chứ ờ, Cậu nói ừ, sẽ được 100 lượng Kim Hồng Ân thuê cậu đến giám sát tôi Đúng không Đâu có ờ, thằng công tử không có chuyện này đâu Nói là thuê cậu Nhưng một xu cũng chưa đưa Thật là một chủ tử rộng rãi mà Cậu từ từ nghĩ đi Nếu cậu buôn bán Thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào Sao rồi? Nghĩ kỹ chưa? Tôi không dám, không dám. Hà Xuyên, cậu nghĩ đi. Bọn họ phái cậu đến đây giám sát tôi. Nhưng cậu thì giỏi rồi. Cả ngày chạy ra ngoài đánh bạc. Hơn nữa còn có một đống nợ. Bây giờ đến tiền của quản gia cũng dám mượn. Chúng ta không nói đến chuyện tri phủ đại nhân. Có xử lý cậu hay không? thì quản gia cũng sẽ lột da của cậu. Cậu dạ. đó, nếu cậu không nghĩ ra cách, thì cứ đợi bị xử lý đi. Tôi đồng ý giúp cậu bù vào chỗ trống này. Chúng ta đều là việc kiếm bát cơm qua ngày. Hy vọng sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện cậu thua bạc Tôi sẽ giấu giúp cậu Ngoài ra tôi còn cho cậu thêm vài trăm lượng tiền mặt Được Thang công tử Sau này tôi sẽ nghe theo cậu Cậu nói tôi đi về hướng đông Tôi tuyệt đối sẽ không về hướng tây Cái đồ nát gì vậy chứ Sao rèn mãi mà không ra chứ Dù sao cũng không rèn ra Thì giữ luôn có tác dụng gì chứ Đại nhân Đại nhân Thanh Long à Gu hầu dục hàng rất gấp Bản quan cũng là bất đắc dĩ thôi Không sao Chỉ cần đại nhân có thể báo cáo thì tốt <laughs> Ám tiễn này cũng thôi vậy Chỉ cần cậu Ông ấy muốn bao nhiêu liền có thể rèn bấy nhiêu Nhưng mà Nhưng ta nghe nói, Nhu Hầu đã biết được uy lực của thanh kiếm này. Ta lo ông ấy cũng muốn tranh kiếm này của ta. Để dân tặng cho Thái Thái Sư. Một thanh kiếm như vậy thật đáng tiếc. Thật ra sau lồng kiếm chính là thư hùng kiếm. Cái này bản quan mới nghe thấy lần đầu đó. Từng có một thương nhân Trước khi cậu ta qua đời Đã để lại cho ta một miếng thép ba tư Đúng vậy Gia phụ đã lấy nó rèn thành song kiếm thư hùng cái nào cái nấy đều có thể cắt sắc như bùn đặc biệt là hùng kiếm càng lợi hại nhưng lúc cha cậu cầm kiếm đến nói muốn tặng cho tôi chỉ có thanh kiếm này gia phụ là một người mê kiếm hơn nữa tâm tư lại tỉ mỉ Ông ấy nhất định sẽ không giữ trong lòng rồi Chỉ tặng thư kiếm cho ông thôi Còn về hùng kiếm nhất định sẽ để ở nhà Thư không rời hùng Hùng không rời thư Thanh Long Sao cậu không mang thanh kiếm đó Bán cho bản quan chứ Bản quan sẽ trả giá cao hơn cho ngươi Đại nhân Ngài cũng biết tôi Tật xấu khó đổi Bán cả gia sản đi đi cược Cho nên trong già Những bảo bối đó đều do gia phụ quản lý Đừng nói là độc vào Thường ngày đến nhìn đến Cũng không cho tôi nhìn đó chứ Đến khi cha tôi qua đời Tôi mới có cơ hội để mở chiếc trường đó Nhưng bên trong Chỉ có thanh kiếm Đã bán cho đại nhân thôi Còn về thanh hùng kiếm kia Ông ấy bán hay là mất rồi thì tôi cũng không biết nữa Đây đây đây Đây đây đây Đại nhân Có chuyện gì Tên Thanh Long này cả ngày không được ra khỏi phủ nha Cả ngày đánh bạc với hạ nhân Tên trợ thủ cho hắn đâu Vẫn đang âm thầm Học kỹ thuật ám tiễn của hắn Ta từng nghe Thành Long nhắc tới Cha hắn từng truyền ra Thư hùng kiếm Nhưng đáng tiếc Không biết thanh hùng kiếm này Đang ở đâu Không thể nào Nhất định Thanh Long này đang nói bừa Tôi còn chưa thấy Ta chỉ nói vậy thôi Người đi đi Tiếp tục giám sát Rõ Đại công cáo thành Đại nhân Tôi nghi ngờ thăng long đó có vấn đề Tại hạ đột nhiên nhớ đến tin thức khách lý nhì đó Ả ta bị trọng thương Vốn không thể nào chạy xa như vậy được Hơn nữa sau lưng thanh long có vết máu Trước ngực lại vô cùng sạch sẽ Tôi nghi ngờ Chính Thanh Long là người cộng lý hành vi chạy trốn nhưng lại bị tôi đuổi tới. Cho nên, mới có kế mượn xác hoàng hồn này. Tên tiểu tử Thanh Long này mới có cơ hội ở bên cạnh đại nhân ngài. Đại nhân, Trịnh Ngô Hầu đang nổi cơn thịnh độ, mời đại nhân đến sân gì của Thang Long. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết. Mau, đi xem thế nào. Ngư hầu đại nhân ừ. Ngài ừ, Ngài làm sao vậy à, Tối hôm qua tôi đã rèn được năm thanh ám tiễn Nhưng không biết một thanh đã mất từ lúc nào rồi Vậy là bị trộm rồi Tôi đang muốn hỏi người đây Lục soát toàn phủ Nhất định phải tìm ra nó cho ta Rõ Tối hôm qua ai trực tiếp hồi bẩm đại dân Là ti chức Trong phủ dạy binh nhiều như vậy Ai mà cũng thích đào kiếm tốt chứ Đây chắc cũng là chỉ có quyền do Tri phủ đại nhân à, Tôi thấy hay là thế này Thiếu một thanh ám tiễn cũng không sao Tôi sẽ rèn thêm là được Chúng ta đừng làm to chuyện nữa Không được Mỗi một thanh ám tiễn đều là lễ vật tặng cho Thái Thái Sư, đều là có chủ. Ta còn phải hồi kinh nữa. Ta muốn xem xem. Ta muốn xem xem là ai dở trò trước mặt Lão Phu. Vậy nên làm thế nào? Gọi tất cả nha dịch, bộ khoái, tập trung hết trong sân, không được thiếu một người. Tiền chức tuân lệnh. Tối qua, ở chỗ kia trại than, bị mất một thanh chỉ thủ. Chắc là do vị nào đó tiện tay lấy mất rồi. Chỉ cần bây giờ giao ra Bản quan sẽ có thưởng Các ngươi Đi lục soát chỗ ở của bọn chúng Đem đào kiếm của bọn chúng Lấy hết ra đây Rõ 你看，快给大人送去，把那两件呈上来。是。二，这内， Lục được ở phòng ai Tìm thấy trong rương gỗ dưới giường của bổ đầu Đại nhân Thanh trường kiếm này không phải của tôi Ám tiễn Cũng không phải là do tôi trộm Thành Long Đại nhân Bẩm đại nhân Đây chính là Thanh bị mất hôm qua Thanh Long Ngươi làm báo phun người Bắt lấy cho ta Rõ Kim hùng Ân Ngươi là dám trộm sinh thần cương của Thái Sư Ta Ta cũng không giúp đổi ngươi Đại nhân Tôi bị quan Đại nhân Thanh hùng kiếm này Chính là thanh hùng kiếm đã mất của à? phụ gia Nhưng miếng ngọc này không <laughs> phải của nhà tôi Ta biết nguồn gốc của miếng ngọc này Đại nhân Miếng ngọc này đã mất từ lâu Chính là ngày tôi giết tên bán hàng Còn có cả mạng người Thanh Long Ngươi nhìn kỹ đi Thanh bảo kiếm này Có phải là bảo vật của nhà ngươi không Đúng vậy Chúc mừng tri phủ đại nhân Song kiếm thư hùng này Đã đủ Kim Hồng Ân Chẳng trách người trăm phương nghịch kế Muốn giết chết người diệt khẩu Ta đã xem thường ngươi rồi Đại nhân tôi bị quan To gan Ngươi là dám đường dối bản quan Nhất định là có người lấy thanh kiếm nát này Nhét vào hành lý của tiểu nhân để hãm hại tiểu nhân Đại nhân Kiếm nát Đại nhân Thật giả ra sao Thử liền biết ngay ừ. Thanh Long Đợi lát nữa Ngươi dùng thanh kiếm sông kiếm của bản quan Rõ ừ. Kim Hồng Ân Nếu thanh kiếm này Lục thấy từ trong phòng của ngươi Ta thấy Ngươi cầm thì thích hợp hơn Thanh kiếm nát này lợi hại như vậy sao Dừng lại Tên họ Kim kia Ngươi còn gì để nói không Thanh kiếm trong tay ngươi Có phải là thanh hùng kiếm ngươi trộm không Đại nhân Tiểu nhân thực sự không biết chuyện gì cả Thanh Long Giết người cướp của lại trộm sinh thần cương Trọng phạm như vậy Nên xử lý thế nào đây Đại nhân, ngài Hôm nay à, có đủ nhân chứng vật chứng mỗi người cùng làm chứng Cũng coi như là lời giải đáp Trong An hồn đã chết Đại nhân linh giám Cha trên trời có linh Con phải dùng thanh kiếm sông long của cha Để rèn ra một thanh bảo kiếm mới Hậu xin cả quý Báo thù rửa hận Sáng mai Xin Thường Cương sẽ lên đường Đưa giao hàng trước đúng hẹn Còn nữa à, Trịnh Ngưu Hầu sẽ tự mình đưa số hàng này về kinh Đại nhân Nguồn gốc những áo giáp đó phức tạp Chúng ta không thể nào hiểu được từng người Xin thần cương này đều là tâm huyết của đại nhân Lỡ trên đường xảy ra chuyện gì Thì làm thế nào cho tốt chứ Tôi nghĩ nên sắp xếp thêm mấy cao thủ Đi hộ tống thì hơn <laughs> à, Thanh Long à Ngươi thật khiến cho bản quan Có cái nhìn khác về ngươi đó <laughs> Được Đi đi Tạ ơn đại nhân Đợi ngày mai trịnh của hầu đi rồi Ngươi hãy lấy đầu của Trịnh Thăng Long này về gặp ta Dạ đại nhân Mau, đi theo. Nhanh lên. Mau đi theo Đại nhân Đại nhân Tiểu nhân có việc Không thể tiễn xa Đi chuội như vậy Là muốn lấy mạng của mình sao Thang tri trại Người đến đây làm gì Tôi đến để bảo vệ đại nhân Sao Tôi có thể vào đây được chứ <laughs> Ai bảo tôi đã rèn ra Tuyệt thế bảo kiếm có thể chặt sắt như bùn chứ Thanh Nguyệt bảo kiếm thứ nhất Đã dâng tặng cho đại nhân Nhưng đáng tiếc Không có người thứ ba nhìn thấy Người muốn Làm loạn sao Người giết cha tôi Thực sự có hai người Cái hàng tung đã chết rồi Còn kẻ mưu mô vẫn còn ăn nói lung tung ở đây Tiểu tử ngu ngốc Ta bảo Kim Bố Đầu đi buộc kiếm Chứ không bảo hắn thì giết người Những chuyện khác Bản quan không biết Nếu có Nhất định cũng là do chủ ý của hắn Ta vào phủ chiều ngày Nguyên nhân ra sao ta đã điều tra rõ rồi Tên họ Kim kia Chính là những chỉ thị của ngươi <laughs> Thăng Long Ta thực sự đã coi thường ngươi rồi Còn nữa Mấy năm nay đi ở Diên An Phủ Rốt ờ, cuộc đã ép chết bao nhiêu người dân lương thiện như cha của Lý Hạnh Di rồi Bọn họ chẳng qua chỉ là những người thô lỗ cục mịch Bọn họ có quan hệ gì với ngươi chứ Hôm nay Thăng Long tôi sẽ thay trời hành đạo Thì ra, ngươi đã biết rèn trường kiếm từ lâu. Ngươi vẫn luôn giấu ta. Thanh long kiếm trong tay ngươi cũng là do ta rèn. Căn bản là chẳng có xung kiếm thư hùng gì cả. Chỉ qua ta muốn mượn tay ngươi để trừ khử tên hoặc kim kia thôi. Yeah!

It's Cửu quan chết trong tay ánh tiễn Ngươi cũng không thiệt